về lên đô Xem dân tổ về bên hồ Như chờ hệ bóng mình sắm chiều Đang đua bị chốt bên lê đô Lượng một vòng hết phố cổ qua ba mây Thằng hồ đi anh trên phố Đang hustle với mấy gái tay Nô lên bước trên đô vẫn ở để chơi đùa Chúng sốt só nên hơi rùa Phóng ra trà thèn đi là một kim liền ngọc gái đã không có hơi hùa Flex sợ đống là hệ thủy Em phải ngắn đến tên hủy Dù đau ăn tiền trả tiền nhưng ngọng lờ nớ hủy Lại sức mạnh với đáo hạ ta là có thể thật làm được mua được đôi giày Điện bằng tay với dư giả muốn nâng of a lie I tell aloud.